Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Người hâm mộ thủ đô đổ ra đường, hô chống khắp cờ, hò hét mừng chiến thắng và như thường lệ, Mọi ngả đường đều hướng về trung tâm thủ đô. Tưởng rằng đêm nay sẽ có bão lớn, nhưng mọi lối vào tâm bão đều bị lực lượng chức năng phong tỏa. Hàng rào được dựng lên ở tất cả các con đường dẫn vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi vốn được coi là tâm của mọi cơn bão đêm. Đoàn người diễu hành qua các khu vực phố Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, đến 24 giờ thì lượng người thưa dần trên mọi con phố.